Uh, em chào tất cả mọi người. Đấy, chào mừng mọi người đã quay trở lại buổi Zoom uh, ờ, của em. Đấy, và hôm nay thì mọi người giao dịch thế nào? Thì ngày hôm nay chúng ta đã khá là thành công. Uh, bài ngày thứ tư chúng ta đã có những cái kèo lợi nhuận về những cái kèo GA cũng như là kèo EU. Đấy, và hôm nay chúng ta đón nhận một cái bản tin khá là quan trọng vào lúc 1 giờ đêm ngày hôm nay có uh, bản tin liên quan đến việc lãi suất của Fed và một biên bản của họp FOMC đấy và cái xu hướng hiện trạng ờ, hiện tại của thị trường à, sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến uh, xu hướng toàn cầu và những cái nền kinh tế toàn cầu đấy và như vừa rồi ấy, như vừa rồi thì trước khi rồi mọi người tắt tiếng giúp em Đấy, trước khi vào buổi zoom trước khi vào buổi zoom thì em đã gửi cho mọi người à, một cái kèo à, đó là kèo EUGU à, đang hiện tại là đang bài giá hiện tại đang bài giá hiện tại thì <clears throat> thì anh chị nào chưa vào thì có thể à, vào lại cái kèo EUGU bài EUGU nhá đấy <clears throat> đấy và trong lúc 9 giờ vào 9 giờ tối nay thì chúng ta có một cái tin khá là quan trọng liên quan đến uh, liên quan đến doanh số bán nhà và tin này sẽ ảnh hưởng khá là nhiều khá là nhiều đến xu hướng ngắn hạn của thị trường chúng ta có thể ờ, ờ, đưa ra những cái lan và bây giờ mới là 8 giờ 20 thôi và còn 40 phút nữa mới đến tin thì em sẽ đưa ra cái lan trước cho mọi người mọi người có thể ờ, căn cứ vào đó và mọi người có thể giao dịch theo cái chiến lược và tất nhiên là trên cái dựa tất cả những cái kèo dựa trên cái quan điểm chiến lược quan điểm cá nhân cũng như là cách phân tích phương pháp phân tích của em ấy mọi người có thể tham khảo qua Đấy, và chúng ta hiện tại thì chúng ta nên quan tâm một chút đến cặp tiền đó là cặp tiền DXY thì DXY thì trong tất cả buổi zoom của em trong tất cả buổi zoom của em thì em đã có một cái nhận định đó là DXY có thể tăng lại lên lại 1.10 1.11 đây là cái vùng kháng cự khá là cao trong vòng rất nhiều năm qua đấy đó là cái vùng 1.11 em đã kẻ sẵn ở đây đấy Tuy nhiên hiện tại mọi người nhìn vào cái khung tuần của cặp DXY này thì chúng ta có thể nhìn nhận thấy rõ một điều đó là hiện tại à, DXY đang có một cái dấu hiệu phân kỳ giảm ở trong một cái khung tuần và rất có thể là trong thời gian tới cái cặp tiền này cặp tiền này sẽ có một cái nhịp giảm điểm sẽ có một cái nhịp giảm điểm đối với cặp tiền này Đấy, và có thể giảm lại về những cái vùng uh, uh, hỗ trợ bên dưới của cặp tiền đô la Mỹ đó là quanh khu vực uh, mục 08 là cái mục 07 là cái vùng thấp nhất và cái vùng trendline tăng của cặp DI đó là quanh khu vực uh, 106 106.8 đây là cái vùng mà DI có thể về trong thời gian ngắn và rất có thể là trong đêm ngày hôm nay thì cặp DI này có thể điều chỉnh về cái vùng này có thể điều chỉnh về cái vùng này ấy mọi người nhé còn về cặp vàng cặp vàng thì trong nhận định trước phiên Mỹ của em thì em đã cho mọi người một cái nhận định đó là à, hiện tại ấy, thì xu hướng vàng hiện tại thì đã khá là chính xác à, trong vòng một tháng gần đây khi mà xu hướng thị trường của vàng đã có nhịp giảm điểm khá là chính xác với cái nhận định như là cái xu hướng của em gửi mọi người đấy hiện tại thì mọi người có thể nhìn thấy rõ ràng đối với cặp vàng này đối với cặp vàng này đó là quanh khu vực nó đang sideways sideways ở quanh khu vực từ 16 1660 đến 1680 à, đây là cái khu vực mà trong hai ba ngày hôm nay chúng ta đang có lợi nhuận rất là nhiều đang có lợi nhuận rất là nhiều trong hai ngày hôm nay khi mà à, trong video tuần trước nhận định của em đã có một cái nhận định đó là vàng sẽ sideways ở trong quanh khu vực này đấy còn về đêm nay sẽ xác định cái xu hướng chính à, ngắn hạn của vàng đấy như mọi người trong buổi chiều ngày hôm nay em đã cập nhật cho mọi người có một số thông tin liên quan đến cái việc là chiến tranh giữa nga ấy và ukraine có thể là bùng nổ trong thời gian tới khi mà Putin Putin đã có những cái phát biểu khá là mạnh mẽ đấy thì cũng cũng là một cái phần có thể hỗ trợ được vàng tăng trong thời gian tới đấy thì trong buổi chiều em đã viết một cái phân tích về những cái trường hợp xảy ra trong buổi đêm ngày hôm nay dạng sáng ngày mai ấy khi mà cuộc họp Fed phát biểu khi mà lãi suất được uh, công bố thì em sẽ phân tích qua một chút về xu hướng dài hạn xu hướng dài hạn trung hạn của vàng đấy xu hướng trung hạn của vàng trong một tuần đến hai tuần tới một tuần đến hai tuần tới đấy như mọi người cũng đã biết là vàng đã giảm điểm từ 18 1808 xuống 165 x đây là cái vùng đây là cái vùng hỗ trợ cực kỳ là mạnh của vàng hỗ trợ cực kỳ là mạnh của vàng khi mà thị trường đã tiêu hóa cái tin với cái việc mà cuộc FOMC cuộc họp FOMC diễn ra vào ngày 27 tháng 7 đấy khi mà có những cái thông tin khẳng định đó là cái việc tăng lãi suất vào ngày đêm mai tăng 75 điểm à, với cái khẳng định lên đến 80 phần trăm thì thị trường ngay lập tức tiêu hóa cái à, cái cái cái cái thông tin đó đấy và thị trường giảm điểm rất là nhiều và trong trường hợp trong trường hợp mà thị trường vàng thị trường vàng mà quyết định lãi suất mà tăng 75 điểm cơ bản trong buổi đêm ngày hôm nay thì đây là một cái trường hợp đầu tiên đây là cái trường hợp đầu tiên đối với thị trường uh, khi mà những cái luồng thông tin này thị trường và các nhà đầu tư các quỹ đã bị ảnh hưởng từ 1800 xuống 165x đấy đến cái thời điểm hiện tại nếu mà tăng 75 điểm cơ bản tăng 75 điểm cơ bản đây là cái việc mà tất cả mọi người đều có thể đều có thể biết được rồi đúng không ạ đều có thể biết được rồi và cái việc mà vàng việc mà vàng điều chỉnh ở cái quanh khu vực 165x là cái việc khá là cao đấy khá là cao khi mà thị trường đã tiêu hóa gần hết cái tin tăng lãi suất 75 điểm cơ bản 75 điểm cơ bản đấy 75 điểm cơ bản cho nên là nếu mà trong đêm nay Fed tăng lãi suất cuộc họp uh, liên bang cục dự trữ liên bang tăng lãi suất 75 điểm cơ bản thì vàng có thể giảm điểm một chút và sẽ đi lên đấy và cái mục tiêu ngắn hạn của em đó là nên quanh khu vực 1700 và cái khu vực uh, quan trọng của vàng đó là 1712 thì vàng có thể điều chỉnh đấy còn nếu mà cái thông tin liên quan đến à, chiến tranh liên quan đến chiến tranh có thể bùng nổ mạnh trong thời gian tới thì vàng rất có khả năng được hỗ trợ được hỗ trợ tăng mạnh lên lại 1800 kỳ vọng là nó lên lại 1800 đấy là cái trường hợp mà à, thị trường phép à, mà công bố tăng 75 điểm đấy mọi người lưu ý phần này đấy thì cái việc mà tăng rất là nhiều anh chị hiện tại đó là với cái việc mà phép tăng lãi suất 75 điểm sẽ dẫn đến cái thị trường vàng nó giảm nhưng mọi người khi mọi người giao dịch cặp vàng mọi người phải hiểu cái cặp vàng nó là cái gì và nó ảnh hưởng những cái thông tin gì và những cái thông tin những cái thông tin về vi mô một chút đấy thì nó đã ảnh hưởng đến thị trường hay chưa ở vàng nó đã ảnh hưởng từ giảm khá là sâu rồi khá là sâu rồi và cái vùng giá vàng hiện tại đó là quanh khu vực 166x một cái vùng hỗ trợ cực kỳ là mạnh trong uh, vòng 2 3 năm 2 3 năm gần 3 năm từ ở đây mới có cái vùng giá này đấy vùng giá này và vùng vị thế lại trong uh, ờ, khung tuần thì mọi người có thể nhìn thấy nhìn trong khung ngày nhìn trong khung ngày chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy một điều đó là đó là thị trường vàng đã hình thành đủ con sóng thứ năm hình thành đủ con sóng thứ năm ở trong khung ngày đã hình thành đủ con sóng thứ năm đấy và đang có một chút ở trong khung ngày đang hình thành tạo đáy đấy việc tăng 75 điểm sẽ khiến vàng có thể điều chỉnh đi lên nha mọi người nhé và trường hợp thứ hai trường hợp thứ hai trường hợp thứ hai đó là vàng vàng tăng à, nếu mà Fed cục dự trữ liên bang Mỹ tăng 50 điểm cơ bản liên quan đến uh, liên quan uh, ờ, 50 điểm lãi suất thì sẽ khiến thị trường không đạt được kỳ vọng như tất cả nhà đầu tư và không đạt được kỳ vọng của thị trường sẽ khiến cho vàng được hỗ trợ tăng mạnh sẽ hỗ trợ tăng mạnh sẽ hỗ trợ tăng mạnh ít nhất là lên lại đâu đó quanh khu vực mà trước đó cái vùng tâm lý tâm lý rất là mạnh của thị trường đó là cái vùng 1730 1730 trong vòng chỉ 2-3 ngày và có thể biên độ dao động trong ngày hôm nay nếu mà tăng 50 điểm cơ bản sẽ khiến thị trường có thể chạy từ 40 đến 50 giá là chuyện bình thường đấy là chuyện bình thường thì chúng ta có thể cài buy stop ở quanh khu vực Ờ, uh, 1681,5 thì đây là cái kèo mà em đã cập nhật trước phiên Mỹ cho mọi người khi mà thị trường đã test lại đâu đó quanh khu vực 1679 1679 rất là nhiều lần rồi và đang phản ứng và hiện tại nhìn trong khung H4 nhìn về kỹ thuật ở trong khung H4 thì chúng ta có thể thấy đó là à, cái lực bán hiện tại đang bị nét vế trước lực mua đấy nét vế trước lực mua khi mà khi mà khi mà chúng ta đã nhìn thấy những cái cây nến H4 gần đây toàn là những cây nến đỏ khá là nhỏ và chỉ cần hai cây nến xanh với cái lượng mua cực kỳ là mạnh thì cái cửa phá ở quanh khu vực 1779 1679 đến 1680 là cực kỳ là cao cực kỳ là cao đấy cực kỳ là cao nên mọi người có thể cài uh, buy stop vàng ở quanh khu vực 1681 đây là kèo vàng mọi người có thể buy ở quanh khu vực 1 buy stop ở 1681 1681,5 đấy 1681,5 nhá mọi người nhá đấy còn về cái trường hợp thứ ba liên quan đến lãi suất đó là trường hợp mà tăng 100 điểm tăng 100 điểm cơ bản thì cái trường hợp này nó đã vượt xa ngoài kỳ vọng của thị trường và vàng có thể phá được ở quanh khu vực 165x này đấy nhưng mà cái trường hợp thứ ba này thì cái tỷ lệ phần trăm ấy, nó ra nó ra là tăng 100 điểm thì nó khá là thấp nó khá là thấp đấy nên là khi mọi người giao dịch cái quan trọng nhất là cái quan trọng nhất mọi người không phải là chúng ta thắng được bao nhiêu và chúng ta phải đưa ra những cái trường hợp mà nó có thể ảnh hưởng đến thị trường ảnh hưởng đến cái chiến lược của chúng ta nếu mà chúng ta sai thì chúng ta phải giảm thiểu cái rủi ro quản trị được cái rủi ro của chúng ta và đi theo thị trường thì lúc đó thì chúng ta sẽ kiếm được lợi nhuận từ thị trường đấy vừa rồi đó là cái quan điểm của cá nhân của em trên uh, cái về cái cuộc họp FOMC về cái cuộc họp FOMC trong ngày hôm nay đấy thì mọi người có thể inbox trực tiếp cho em vào lúc 1 giờ 1 giờ 1 giờ 1 giờ đêm ngày hôm nay thì em cũng nếu mà có đủ khoảng 10 hơn 10 anh chị mà tham gia thực chiến thì em sẽ mở kèo thực chiến tin ở à, FOMC trong buổi đêm ngày hôm nay đấy vừa rồi là cái kèo vàng thì hiện tại thì nếu mà anh chị nào mà còn chưa mắc lệnh thì mọi người nên thận trọng thận trọng ở quanh khu vực này ấy và thời gian tới trong buổi đêm ngày hôm nay sẽ xác định được cái xu hướng ngắn hạn của cặp vàng này xu hướng ngắn hạn của cặp vàng này đấy vừa rồi là về nhận định về cặp đô la Mỹ và cặp vàng đấy thì chúng ta sẽ điểm qua một chút về cặp dầu cặp dầu cặp dầu thì trong tất cả các buổi zoom thực chiến cũng như là zoom cuối tuần thì em đã nhận định cho mọi người đó là à, mua dầu quanh khu vực 8182 đấy quanh khu vực 8182 khi mà thị trường đã test lại ở quanh khu vực này và phản ứng khá là mạnh và thị trường dầu hiện tại hiện tại theo quan điểm của em thì đối với cái giá hiện tại thì chúng ta vẫn mua dầu ở quanh khu vực từ 80 đến 82 đây là một cái vùng à, với cái giá dầu với cái tình hình kinh tế hiện tại với những cái luồng thông tin liên quan đến chiến tranh thì đây là một cái vùng mà chúng ta mua dầu vào khá là khá là đẹp khá là đẹp tại vì sao tại vì lạm phát tăng chiến tranh liên miên thì sẽ dẫn tới một cái việc đó là giá tiêu dùng sẽ tăng đấy giá tiêu dùng sẽ tăng thì tất cả những cái mặt hàng mà liên quan đến hàng hóa này liên quan đến lương thực này đấy, liên quan đến tiêu dùng uh, thiết yếu của uh, của uh, thị trường thì chúng ta sẽ nên canh mua sẽ lên canh mua uh, sẽ lên canh mua trong thời gian tới đấy trong cái thời buổi khủng hoảng kinh tế lạm phát toàn cầu thì chúng ta sẽ nên canh mua đối với ờ, đối đối với cái cặp cặp dầu này đấy <clears throat> cặp dầu này đấy là vừa rồi đó là đó là về cái phở lan của cặp dầu thì chúng ta sẽ canh mua ở quanh khu vực từ 80 đến 82 đây là cái khu vực mà <clears throat> đây là cái khu vực mà khá là quan trọng cực kỳ là quan trọng đối với cặp dầu đây là khu vực cực kỳ là quan trọng đối với cặp dầu khi mà cặp dầu đang phản ứng ở đây khá là mạnh khá là mạnh cực kỳ là mạnh đấy vừa rồi đó là cái cặp dầu nhá Phở lan cặp dầu chúng ta sẽ canh mua ở quanh khu vực từ 80 đến 82 đấy Phở lan về cặp dầu đấy tiếp theo đó là cái cặp EU thì cặp EU thì chúng ta đã có nhận định hiện tại đối với cặp EU này hiện tại đối với EU này thì hôm nay là do uh, một số một cuộc họp của uh, Liên minh châu Âu đã khiến đồng EU có một cái nhịp giảm điểm cực kỳ là mạnh trong ngày hôm nay và đối với cái thời điểm hiện tại thì cặp EU nó đã bắt đầu xuống nó bắt đầu xuống xuống uh, xuống dưới thấp hơn đồng đô la Mỹ thấp hơn đồng đô la Mỹ và hiện tại nó đã gặp cái vùng hỗ trợ hỗ trợ mà đó thị trường nó cực kỳ là mạnh đấy bật cực kỳ là mạnh và nó không hấp vốn không hấp vốn thì chúng ta có thể nhìn thấy một điều đó là khi mà thị trường gặp lại trong cái vùng gần nhất đó là quanh khu vực 0.98 và 0.99 0.99 thì đã có một nhịp bật cực kỳ là cao và trong cung ờ, H1 thì đã có nhịp lại có nhịp nhịp mua xuất hiện ở thời điểm hiện tại rồi nhịp mua xuất hiện ở thời điểm hiện tại rồi và với cái nền liên minh châu Âu khi mà với cái thời điểm hiện tại đấy với cái thời điểm hiện tại bị thế lại hiện tại đó là một cái tiêu cực kỳ là đẹp để có anh chị nào mà đánh dài hạn anh chị nào mà đánh dài hạn có thể giữ dài hạn ở trong đối với cặp EU này đối với cặp EU này và hiện tại có cái kèo bay EU bay EU thì mọi người có thể à, vùng à, ờ. đâu đó là 0.98 550 đấy 0.98 550 đây là cái vùng mà rất là quan trọng đây là cái vùng mà nếu u này có thể có một cái giảm nhỏ nữa nhưng mà nó sẽ không giảm quá là sâu không giảm quá là sâu đối với tập EU đấy về u nhá thì mọi người ờ, giữ cái phở lan này cho em đấy và thị trường hiện tại thị trường đang khá chạy khá là chậm để chờ cái cuộc họp trong đêm ngày hôm nay thì em sẽ đưa ra những cái chiến lược những cái plan và những cái trường hợp mà ờ, với việc ờ, lãi suất công bố để cho mọi người có thể ờ, cập nhật mọi người giao dịch được tốt hơn đấy những cái trường hợp đó tiếp theo đó là cái cặp GU tiếp theo đó là cái GU thì GU hiện tại thì em đang có một cái lệnh bay rồi đang có một cái lệnh bay ở quanh khu vực hiện tại rồi đấy quanh khu vực hiện tại rồi như mọi người nhìn thấy đó là trong tất cả ở lan trước thì em đã có một cái nhịp giảm nhịp đó là canh xeo lại đối với GU đây và khi mà em đã vẽ ra những cái vùng mà trong buổi zoom mà em đã chia sẻ cho mọi người thì cái vùng mà em kỳ vọng đó là 1.20 thì thị trường nó không lên được nó có nhịp giảm điểm do đồng đô la Mỹ hiện tại đang tăng khá là cao tăng tăng khá là cao à, với cái vị thế lệnh hiện tại ấy, vị thế lệnh hiện tại ấy, thì chúng ta nên đánh dài hạn nên đánh dài hạn đối với cặp GU này đấy vị thế lệnh hiện tại chúng ta nên đánh dài hạn đối với cặp GU khi mà thị trường đã giảm điểm rất là sâu rất là sâu rồi rất là sâu và cái vị thế lệnh hiện tại thì chúng ta không nên giữ những cái lệnh uh, ờ, sell đấy không nên giữ những cái lệnh sell nếu trong trường hợp mà GU nó lên lại lên lại thì rất khó để mọi người có thể về bờ tại vì đây là cái vùng giá cực kỳ là thấp trong vòng rất nhiều năm rồi ấy bị thế lại cực kỳ là đẹp rồi đấy và khi mọi người nên giữ một cái lệnh dài ờ, lệnh dài thì thường là có hai trường phái có hai trường phái đó là đánh dài hạn và đánh sập cắt binh trong ngày đánh dài hạn và đánh scalping trong ngày dài hạn và đánh scalping trong ngày thì khi mọi người đánh dài hạn thì mọi người sẽ có một cái chiến lược riêng và khi mọi người đánh scalping mọi người phải có một cái kỷ luật riêng đấy thì vào buổi zoom thứ ba tuần sau em sẽ hướng dẫn mọi người về những cái kỷ luật để có thể chúng ta sẽ giao dịch tốt ở trong thị trường với cái trường phái uh, scalping và cái trường phái đánh dài hạn đấy nếu mà mọi người giữ được cái kỷ luật đó thì em tin rằng là mọi người sẽ có lợi nhuận và mọi người có thể kiếm được uh, tiền ở cái thị trường này tại vì đầu tư mà đầu tư mà hay chúng ta làm bất cứ cái gì thì kỷ luật tạo nên sức mạnh đúng không đấy nếu mà chúng ta phá vỡ kỷ luật thì chúng ta sẽ à, không bao giờ thành công được đấy thị trường hiện tại đang chạy khá là hiện tại chưa có một gì mà gì mà khiến thị trường tăng mạnh được đấy do hiện tại là trong buổi tối ngày hôm nay trong buổi tối ngày hôm nay thì em tính zoom là vào 21 giờ vào 21 giờ nhưng do có việc đột xuất nên là em đã rời lại cái buổi zoom rời lại cái buổi zoom trong tối hôm ngày hôm nay và em sẽ đưa ra những cái plan mọi người có thể giao dịch để mọi người có thể giao dịch trong đêm nay và những cái trường hợp có thể xảy ra đối với thị trường đấy còn đấy là à, về cái xu hướng của GU uh, à, GU uh, à, GU vừa rồi đó là cái bốn cái cặp mà em đã phân tích cho mọi người phân tích cho mọi vàng người thế nào đây ơi xem tranh con vàng rồi vâng đợi em chút thì vàng vàng hiện tại vừa nãy em đã phân tích cho mọi người rồi thì uh, em sẽ phân tích lại cho mọi người vàng như mọi người nhìn thấy hiện tại nó là đang tích lũy ở quanh khu vực từ 1660 1660 đến 1680 và hiện tại thị trường đang đợi cái việc tăng lãi suất của Fed đang đợi cái việc tăng lãi suất của Fed nên là chúng ta trong cái thời điểm này chúng ta chưa xác định được cái xu hướng rõ ràng chưa xác định được cái xu hướng rõ ràng của thị trường nên là chúng ta có thể đứng ngoài ở trong thị trường này và nếu vàng phá 1680 680 thì chúng ta sẽ bay đuổi theo đối với cặp vàng này đấy sẽ là có cái kèo buy stop ở quanh khu vực 1681,5 và sell stop ở quanh khu vực 1650 1650 đây là hai cái điêu vàng và chúng ta cần chờ đợi xem là xu hướng của vàng sắp tới sẽ như thế nào đấy chúng ta cần chờ đợi tại vì vàng hiện tại nó chưa xác định cho chúng ta một cái xu hướng rõ ràng chúng ta đã ăn đoạn sideways này sideways này hai ba ngày rồi đấy và thị trường đang đợi tin thì chúng ta cần chờ tin là để chúng ta giao dịch nó sẽ giảm thiểu cái rủi ro và nó hiệu quả hơn hiệu quả hơn đấy thì hiện tại thì mọi người có đang mắc lệnh nào không đang mắc lệnh nào không là à, đang vướng cặp nào đang vướng cặp nào thì mọi người inbox lên cho em inbox lên cho em nhé Đấy, em sẽ phân tích và hiện tại nếu mà mọi người đang mắc lệnh thì mọi người sẽ inbox trực tiếp cho em thì em sẽ em cho anh à, đưa... con GU nữa em ơi à, con con CFG nữa nhá CHFG ạ à? ừ. thế bên em có con nhóm gì hỗ trợ không hiện tại như mọi người nhìn thấy trong cặp CSFG này CSFG này thì mọi người nhìn thấy ở trong cung ngày hiện tại đó là uh, đang có một cái dấu hiệu đó là cái lực mua hiện tại đang trứng lại và đang có một cái dấu hiệu đảo trần đảo chiều đảo chiều rồi khi mà trong khung H4 trong khung H4 mọi người có thể thấy đó là đã hình thành một cái trendline giảm ngắn hạn đối với cặp CFHG này CFHG này đấy thì đối với cặp CFHG này thì trong thời gian tới thì cặp này thì có thể là điều chỉnh về lại quanh khu vực 1.44 100 điều chỉnh lại cái khu vực mà trước đó nó bờ lách qua trước đó nó bờ lách qua đó là quanh khu vực 1.44 100 1.44 100 tại vì cái cặp GG cặp ờ, đồng yên Nhật hiện tại do lạm phát do lạm phát hiện tại đang khá là thấp đối với đồng yên Nhật nên là nên là đồng yên Nhật đang được chính phủ thả rông đã dẫn đến cái việc đó là đồng yên Nhật đang giảm rất là sâu đang giảm rất là sâu nhưng mà một số cái tin tức gần đây một số cái tin tức gần đây và một số cái số liệu thực tế ra gần đây thì cái việc lạm phát của Nhật đang bắt đầu có chiều hướng đi lên đi lên rồi đấy thì trong thời gian tới đối với đồng yên Nhật chắc chắn sẽ có một cái nhịp tăng lãi suất tăng lãi suất đối với cái đồng yên Nhật và thị trường sẽ ảnh hưởng khá là nhiều khá là nhiều và những cái cặp đuôi sau là thì sẽ có một cái nhịp điều chỉnh ở trong thời gian tới trong thời gian tới đấy là về cái cặp uh, những cái đồng liên quan đến đồng yên Nhật đấy và có một cái điều mà em muốn chia sẻ mọi người là hiện tại là có rất là nhiều rất là nhiều sàn rất là nhiều sàn và mọi người có rất là nhiều anh chị mới uh, tham gia vào những cái sàn mà kiểu như là sàn scam sàn scam và khi mọi người tham gia đầu tư vào mọi người phải tìm hiểu một chút phải tìm hiểu một chút và chúng ta phải có kiến thức một chút kiến thức một chút những cái sàn nào mà uh, lạp rút này cái quan trọng nhất là chúng ta đầu tư vào mà là chúng ta phải nạp được chúng ta phải rút ra được đúng không đấy thì tất cả những cái sàn nào mà liên quan đến người hỗ trợ này khi mà chúng ta muốn rút tiền phải thông qua người hỗ trợ thì mọi người lên lưu ý một chút là rất có vấn đề xảy ra đấy thì mọi người có thể tránh cái sàn đó ra mọi người chọn những sàn nào mà nó có uy tín và nạp rút tự do không thông qua ai cả chúng ta thích nạp thì nạp và thích rút thì rút đấy thích rút thì rút và hiện tại em cũng đang hỗ trợ rất là nhiều anh chị rất là nhiều anh chị về những cái chiến lược về những cái ờ, phương pháp chơi để cho mọi người có thể tự giao dịch được tại vì khi mọi người đầu tư vào ấy tiền của mọi người thì mọi người phải giữ Đấy, tiền của mọi người thì mọi người phải giữ à, mọi người đầu tư vào mọi người không đừng mang cái đầu không đi mọi người kiếm tiền đấy đừng mang cái đầu không đi kiếm tiền mọi người phải chủ động được cái dòng tiền của mình và quản lý được cái dòng tiền của mình và quản lý được cái dòng tiền của mình đấy thì như thế cái độ rủi ro nó sẽ thấp hơn rất là nhiều với cái việc mà chúng ta đi giao giao tiền cho người khác giao tiền cho người khác uh, giao tiền cho người khác đấy thì uh, trong cuộc sống mà trong cuộc sống mà đấy, nếu mà uh, đối với đồng tiền ấy mà giao cho người khác nhiều khi đồng tiền chính do mình quản lý còn có thể dẫn tới rủi ro mà đúng không giao tiền cho người khác thì gần như gần như đó là gần như đó là cái độ rủi ro nó cao gần như là mất trắng rồi gần như là mất trắng rồi đấy và hiện tại em cũng đang hỗ trợ cho mọi người mọi người có thể tất cả mọi người ở trong nhóm lớp học của em lớp học hay nhóm thực chiến của em thì hàng ngày mọi người có thể inbox uh, cho em và tránh những cái giờ mà uh, giờ thứ nhất là cái giờ giáo viên này nhất là cái giờ giao phiên thứ hai là cái giờ à, ăn cơm ta thì mọi người có thể book em hỗ trợ mọi người về cái à, kiến thức về những cái kinh nghiệm về những cái à, phương pháp chơi để cho mọi người có thể tự quản lý được cái dòng tiền của mình đấy khi thường thì mọi người đi cùng với em 6 tháng 6 tháng là mọi người có thể độc lập chơi được rồi đấy độc lập chơi được rồi đấy nếu mọi người đi cùng với em khoảng một năm hơn một năm hơn một năm thì uh, mọi người có thể tự phân tích được rồi tự phân tích được rồi về vĩ mô về vi mô hay về kỹ thuật đấy thì mọi người có thể tự phân tích và mọi người có thể tự kiếm tiền được rồi đấy đấy nên là mọi người có thể inbox trực tiếp cho em và hiện tại thì chúng ta có thể nhìn thấy đó là uh, Đấy, hiện tại đó là cặp uh, ờ, GU với cặp EU cặp GU hiện tại đang có lợi nhuận một chút và cặp uh, ờ, EU đang có đang đang hòa đang hòa rồi đấy thì mọi người cứ cứ, cứ để nhé và TB ta có thể để là 20 30 bip được TB chúng ta có thể 20 30 bip đối với hai cái cặp tiền này đấy đối với hai cái cặp tiền này hiện tại đang có lợi nhuận rồi và cặp vàng thì hiện tại thì chúng ta nên là nên đứng ngoài nên đứng ngoài mà chờ xác định xu hướng rõ ràng thì chúng ta có thể uh, đi theo thị trường đi theo thị trường như thế là cái rủi ro của chúng ta sẽ thấp hơn đấy đấy vừa rồi đó là những cái nhận định những cái plan mà chúng ta sẽ giao dịch trong ngày hôm nay sẽ giao dịch trong ngày hôm nay thì anh chị nào mà chưa hiểu cái plan nào thì mọi người uh, nhắn tin cho em nhắn tin cho em thì em sẽ giải thích cụ thể cho mọi người Đấy. và cái kèo eu và u đang có lợi nhuận rồi đang có lợi nhuận rồi tuy nhiên nó vẫn chưa được nhiều lắm mọi người có thể à, để TB khoảng 20 30 pip Đấy. một buổi tối chúng ta kiếm 20 30 pip đối với anh chị tài khoản lớn thì đã có lợi nhuận mà có à, khá là nhiều rồi có vài triệu rồi vài triệu rồi một buổi tối kiếm vài triệu khá là ok khá là ok rồi đấy và em cũng xin phép kết thúc buổi zoom ngày hôm nay ở đây đấy và chúc mọi người trong buổi tối ngày hôm nay kiếm được thật nhiều lợi nhuận thì mọi người uh, có thể inbox cho em để nhận được những cái kèo mà nó uh, thực tế nhất và nó chuẩn xác nhất đấy chính xác nhất mà mọi người dễ hiểu nhất cho mọi người nhé em chào cảm ơn em nhá chúc đạt buổi tối ngủ ngon nhá vâng em cảm ơn anh